Hello, xin chào mọi người Và vâng, ngày hôm nay mình về rất nhiều hàng luôn Và đặc biệt lần này có những chiếc máy Galaxy Note 9 à, Phải lâu lắm rồi, lâu lắm mình mới về được hàng như đợt này Những chiếc điện thoại à, mình đã test mất mấy ngày ấy, thì hôm nay là xuất kho là để bán Những chiếc Galaxy Note 9 rất là ngon Đó, và mà về rất là nhiều luôn, phục vụ cho anh em cả nước luôn thì lần trước mình có về uh, chiếc Galaxy S9 ấy, thì được anh em ủng hộ rất là nhiều thì cũng như vậy thì mình đã cố gắng mình lấy được những chiếc Galaxy S9 này về toàn Hàn Quốc nha toàn máy Hàn thôi đó, rất là nhiều luôn hình như đây là không phải S9 sao đây là à, đây là S20 FE này à, cái này thì mình sẽ làm clip sau nhé Note 10 Plus à, đây là máy à, máy máy máy không phải Note 9 đó Note bỏ cái này cái này có clip sau đi mình chỉ làm những chiếc Note 9 thôi hình như ở đây cũng là S20 FE S20 FE cũng rẻ nhé cái 20 fpl là toàn bản chip snapdragon 865 bản 5g ấy 865 nhá mà giá cũng rất là rẻ thôi à đây là iphone à đây nó 20 fpl đây đấy 20 fpl đi sau đây bây giờ tập trung vào nó chín thôi đó đây nó chín này nó chín này nhiều lắm đây này nó chín này đấy nhá thì uh, ngày hôm nay thì mình làm clip thì mình giới thiệu cái hàng này và ngày xưa thì mình làm nhiều rồi hướng dẫn anh em chọn mua thì ngày hôm nay thì mình phải nói thật với anh em là mọi người là đợt này nó chín nó nó rất là nhiều hàng nhưng mà hàng nó làm lại nó đóng lại nhiều lắm thế nên lấy được cái lô hàng ngon này thì phải giới thiệu cho anh em mọi người ngay bởi vì nó không có nhiều không phải là quá nhiều đó, nhưng mà quan trọng nhất là nó zin nhá đủ màu luôn đây mình sẽ bóc dần dần đấy nhá đó, thì cho mọi người xem mọi người cách biết cách chọn mua được cái chuẩn nhất hoặc là mọi người có thể biết là mình đang bán mọi người có thể liên hệ mình để mọi người mua thì giống như S9 lần trước mình bán toàn quốc rồi mình bán nhiều vô cùng luôn thì đến giờ nó chín nhá này này màu xanh này đó, có cả bản 512 nhé có cả bản 512GB 512GB màu xanh này lẫn bản 128 rất là nhiều loại luôn 512 này thì giá giờ nó rẻ thôi giá giờ chỉ hơn 5 triệu thôi nhé bản uh, ờ, 128 hay là bản 512 thì ờ, đắt hơn mấy trăm thôi à, không đáng kể thế nên là mọi người mà đang săn 512 thì mọi người phải liên hệ mình ngay bởi vì 512 thì mình về không nhiều như là là 128 128 thì nó đa dạng hơn nhiều rồi đó màu trắng này ôi màu trắng nhiều thế à, màu xanh màu trắng nhá tiếp nữa này màu à, xanh tiếp này đó mà đây là toàn máy đẹp nhá màu tím này đây, màu tím này đây màu tím tiếp này đó toàn là máy đẹp thôi màu tím này đây màu tím này đó ok để xem là các màu khác không nào xanh tím trắng chắc là đủ màu thôi chứ còn lần này lấy nhiều mà liên hệ trực tiếp về Hàn về à, chứ còn anh em được biết đó, nếu mà đợt này mà còn có nhiều hàng như ngày xưa ấy, thì hơi khó bởi vì là mình thì mình cũng hạn chế lấy hàng từ Trung Quốc Trung Quốc đợt này đang giãn cách xã hội không hàng thì là mình lấy được hàng từ ờ, từ từ Hàn Quốc rất là nhiều nhá đó này màu uh, nâu này màu này hiếm này đây đen đây đó đen này toàn từ Hàn thôi toàn mấy Hàn thôi đen này Mỹ thì gần như không về rồi Mỹ thì giờ xa lắm thực ra Mỹ về đến Việt Nam toàn Trung Quốc sách về thôi. chứ còn thẳng từ Mỹ về Việt Nam không có đâu đây mình nói thật đấy đó nhiều màu luôn à có màu bạc này màu xanh bạc nhé màu này hiếm luôn màu đồng nâu đồng màu xanh bạc hai màu khá là hiếm đây màu đen tiếp này đây màu xanh bạc này đó màu xanh bạc này màu này cũng hiếm này đó đây màu xanh bạc này đó, nhiều vô cùng luôn thoải mái cho mọi người lựa chọn mọi người nào đang cần tìm năm 12 thì liên hệ sớm nhá không là là là, là hết năm 12 đấy đây năm 12 màu xanh này năm 12 màu xanh rất nhiều màu xanh đa phần là năm 12 đó, chứ màu xanh thì gần như không có 128 mình chưa nhìn thấy màu xanh 128 là bao giờ nó thật là như vậy nó nhiều á đây thì uh, nhìn thấy có màu uh, màu xanh 52 với cả màu màu màu, màu bạc nhé đúng rồi xanh 52 đa phần là xanh 52 mà ngày xưa mình làm clip mình chưa nhìn thấy một con 128 ghi bản hàng 128 ghi màu màu xanh nào đây đen ok thế là là đủ màu thì đây là hoàn toàn là những chiếc máy là mình chọn là chiếc máy kem đẹp nói chung là là, là là gần như không biết xước nhưng mà mình có phân là 95 ví dụ nhá ví dụ này mình nhìn thấy luôn này ví dụ như chiếc màu nâu này nhá thì nó thật với lại cả mọi người ấy là S9 hay là Note 9 ấy thì cái vân tay nó rất là buồn cười nó hay bị chóc kiểu như này này, đây này. nhiều khi chúng ta chỉ cần lấy tay chúng ta cậy này đấy là nó bung rồi này đó thì những chiếc máy này viền rất là đẹp nhưng mà cái vân tay như này thì mình bán thành mã 95 nhá thì uh, mã 95 thì rẻ thôi mã 95 thì hiện tại bây giờ mình bán chấm uh, ờ, tầm tầm tầm năm triệu rưỡi đó mình nói thật là như vậy bây giờ là như vậy nhé bây giờ là cuối tháng tư của năm 2022 ấy chứ không phải là, là là sau này sau này thì mọi người xem mọi người cập nhật website cho mình đó thì bây giờ là là mình bán rẻ nhất hiện tại là năm tầm năm triệu rưỡi cho những chiếc máy này đa phần là hàng nguyên bản nhá toàn viền đẹp nhé không phải là viền xấu như là S9 ngày trước đâu ngày trước thì là có S9 xấu nhưng mà lần này ấy, thì về mình chọn kỹ hơn nó đẹp thì mình lấy xấu mình không lấy bởi vì nốt 9 thì dù sao nó nó rất là đẹp mà nó rất là ngon rất là là, là xịn thế nên là ừ, xấu mới đắt tiền nữa xấu thì hơi khó bán đó thì ví dụ trước sơn này thì mình bán rẻ thôi đó còn những, những chiếc <coughs> những chiếc máy mà này thì đa phần nó đẹp hết nó. mình sẽ lọc cho mọi người nhìn nhé đây là ví dụ như màu nâu này màu nâu thì duy nhất vào chiếc đang bị nhá còn lại rất là đẹp này đó đây là màu nâu này màu nâu ờ, nâu nâu đồng này đó mình để sang bên này nhá nhiều quá đó, đây là màu tím nhá màu tím thì màu, màu, màu xanh này hiếm này màu xanh này chắc là cũng chỉ về được khoảng 5 cây thôi chứ không nhiều bốn năm cây gì đấy thôi không nhiều như là màu ờ, màu đen và màu trắng màu đen và trắng nhiều hơn màu xanh này chỉ toàn là 128 thôi nhá thì nó không có cái dung lượng cao đó thì dung lượng cao thì ờ, để mình xem nào mình bỏ nó sau nhá màu uh, nâu này toàn 128 này màu đen xem nào màu đen màu đen này là cũng là 128 hết đó màu đen là 128 thôi nhá đây này đó màu đen cũng chỉ có 128 thôi màu tím này thì uh, Ờ, một tí cũng vậy cũng chỉ có 128 thôi này đó màu này đó chỉ có 128 thôi đây màu trắng thì có một cây 512 à, màu trắng cũng có một cây 512 nhá đó có mọi người nhìn nhá toàn bộ màu xanh này nó chỉ có 52 thôi ngày trước mình cũng đã làm một clip hướng dẫn chọn mua cách Samsung của Hàn đấy đó, thì riêng cái màu xanh này này màu xanh xanh biển sâu này đó thì nó chỉ có cái màu chỉ có bản 52 thôi nhé rất là đặc biệt thế nên là chúng ta đang cần mà năm 12 thì mình không có về nhiều đâu mình nhớ là mình gọi được 20 cây mình lấy được 20 cây sách về nhưng về đến đây thì mình chọn thì mình chỉ lấy được thế này thôi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cây 52 thôi đó hôm nay là về chưa bán đâu nhá thì chỉ được 8 cây 52 thôi còn lại là 128 rất là nhiều giá thì uh, mình có lại này chỉ từ uh, hơn 5 triệu một tí thôi nhá chi tiết thì mọi người vào website là mnm.vn để xem mình có để link ở dưới mô tả đấy hoặc là mọi người có thể là liên hệ trên facebook bên mình là mnm.vn ừ, inbox vào à, comment vào cái video này ấy, thì mình sẽ báo giá nhé tại vì là giá mình không thể báo cụ thể được bây giờ mình báo là hơn 5 triệu đó là cuối tháng 4 của năm 2022 nhưng mà ví dụ như là mọi người tầm cuối năm nay mọi người xem lại cái clip này ấy, thì nó rẻ hơn rồi mọi người có thể nhìn lại website bên mình và cũng có thể là không còn hàng bởi vì là thực nói thật mọi người là mình về hàng rất là nhiều mỗi lần mình về nhiều lắm bởi vì máy khá là tốt đấy thế là mọi người đã biết đến rồi ở à, anh em ở việt nam đã biết đến rồi thì mua rất là nhiều mình bán nhanh lắm chỉ ờ, nhoàng nghĩa là đã hết cái lô máy này thôi thế nên là nếu mọi người nào đang tìm những chiếc nốt chín ngon đây thì mọi người liên hệ ngay nhé còn bây giờ thì mình sẽ nói lại là đến thời điểm bây giờ nó là quá là lâu rồi nó chín ra được mấy năm rồi bốn năm năm rồi thế nên là là là cái trường hợp mà chúng ta mua được những chiếc máy cũ này ngon nó không phải dễ đâu thì ngày trước đã không dễ rồi nhưng bây giờ càng không dễ rất là may vấn đề cái là hiện tại ờ, bây giờ là Trung Quốc người ta đang bị uh, giãn cách xã hội thế nên là người ta không có thời gian để người ta đóng máy lại thế nên về máy dựng về Việt Nam không nhiều nhưng mà mình vẫn muốn làm clip này để cảnh báo mọi người để hướng dẫn mọi người cách chọn mua hoặc để mọi người tin tưởng bên mình hơn để mọi người có thể lựa chọn được một chiếc máy ngon nhất ví dụ như là nốt chín chuẩn nhưng mà mọi người phải mua về hàng dựng hàng thay lưng hàng ờ, đóng lại hay là ừ, đen nhất là hàng fake thì cũng khá là đen cho mọi người đúng không đó thì các mọi người xem phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chọn mua nhé thì uh, bây giờ mình sẽ nó lại tiếp này bắt đầu vào mình sẽ nó lại này là hiện tại nó chín là chỉ có những cái màu như này thôi mình về là gần như đủ màu hết chỉ có những màu như này đây là bản Hàn nhé còn bản Mỹ thì thì thì thì thì thì, thì lại khác nhé bản Mỹ hoàn toàn là khác nhé đây là chỉ áp dụng cho máy Hàn thôi nhé nó Mỹ thì bây giờ không về nữa rồi mình nói thật vậy Mỹ từ trước đến nay chỉ có qua Trung Quốc để về Việt Nam thôi mà Trung Quốc bây giờ đang giãn cách xã hội là không có mà chứ không thể nào mà sách trực tiếp từ Mỹ về được sách trực tiếp, trực, trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam chắc chỉ cầm được một hai cây chứ không cầm được nhiều đâu không cầm số lượng để cho mọi người mua đâu và mỹ đa phần là từ trung quốc về việt nam hết một cái hội uh, hội chia thao nó đóng ở toàn các nơi trên thế giới mà bên mỹ rất là nhiều ấy thì dồn máy và xuất về thẩm quyến về về thẩm quyến sẽ được lắp ráp và chọn được những con máy ngon thì không sao chứ máy lắp ráp thì bé lắm đó thế nên là mình video này chỉ mình hướng dẫn bản hàng đấy nhá thì việc đầu tiên để, nhận biết được những chiếc máy hàn chuẩn ấy thì chúng ta cũng được biết là nó có những con năm màu như này đó là màu xanh màu trắng màu đen màu tím và màu nâu đồng nhá nó chỉ có năm màu này thôi chứ còn nếu nó không có cái màu à sáu màu chú quên nhầm sáu màu có thêm cái màu này nữa nhiều khi làm rối có sáu màu đó <clears throat> thì có thêm cái màu à, màu bạc này cái màu bạc à, bạc bạc xanh này nó hơi ngả xanh đấy đó thì là nó có sáu màu như này điều đặc biệt nhất của máy Hàn ấy thì riêng cái màu xanh này này là nó có bản 52 thôi nhá chứ 128 nói thật với mọi người là không biết là liệu có ai thật hay không nhưng mà mình bán kinh doanh mấy năm nay thì mình chưa nhìn thấy bất cứ một con máy hàn màu xanh này bao giờ bản 128 là bao giờ mà chỉ có thấy 512 thôi đó và 512 nữa thì có thể có màu trắng có màu đen màu này thì mình không biết nhưng mà hiện tại bây giờ mình chỉ có màu trắng màu xanh này là có bản 52 thôi màu trắng thì có cả bản 128 nữa đây nhá đó để mọi người nhận biết chứ nếu mà mọi người đi mua máy hàn mà màu xanh này mà bản 128 thì thì chắc là chắn là bị dựng ấy bởi vì bản cá nhân mình chưa nhìn thấy bao giờ đó thì là nó nó có bốn cái màu như thế này và các màu thì các bạn cùng nhận diện nhé để chúng ta có thể nhìn thấy mặt lưng thì ta có thể nhận diện được là chúng ta có mua chuẩn hay không đúng không là cái màu đi với nhau ấy thì nó cũng phải chuẩn đét đây này bên mình à, dán cái này để bảo vệ cho camera nó không bị xước hoặc là camera nó sẽ không làm xước màn hình bởi vì nhiều khi phải chồng máy vào với nhau đó nhưng mình cứ bóc ra thì mọi người thấy nó bị dính keo lem lem bẩn bẩn thì mọi người thông cảm giúp mình nhá nhưng mà mọi người mình cứ cố gắng là là sao mọi người thấy cái thể hình dung nó tốt nhất đó là là là là, là nó, nó, nó có cái màu sắc của nó đây màu nâu đồng này đó, màu nâu đồng này đây. ok đó đó thì là lắp lưng của nó sẽ như này nhá thì mọi người cùng nhìn vào cái những cái màu sắc của máy Note 9 ấy thì ngày xưa mình nhớ không nhầm là có lô đầu tiên nó bị fake thì hàng fake nhá thì tất cả những cái máy Note 9 cái cụm camera này cái này nó sẽ là cái kính rời ấy chứ không phải là kính liền đâu thì nó sẽ có màu nền màu đen hết giống như cái này này nó sẽ là màu đen hết màu đen hết màu đen hết màu đen hết màu đen hết nhá cả cái vân tay cũng sẽ là màu đen luôn nhưng mà hàng chuẩn nhá thì cái màu lắp lưng như thế nào ấy thì cái viền camera nó sẽ cái màu tương tự như vậy ví dụ như là lúc viền xanh này thì camera là màu xanh này viền vân tay cũng vậy nhá trắng thì camera nó và vân tay sẽ là màu trắng này đen sẽ là đen này tím sẽ là màu tím này màu uh, nâu đồng sẽ là màu đồng này màu trắng bạc xanh này nó sẽ là trắng bạc xanh à màu bạc xanh nhá thì ngày xưa thì uh, các bạn còn nhìn lại chiếc Note 8 đấy bạn là đang sở hữu chiếc Note 8 ấy thì cái camera tất cả các màu đều là màu đen riêng Note 8 nhá nhưng Note 9 thì không nhá cái đấy là cái chúng ta có thể phân biệt được Note 9 Note 8 thì kích thước y như nhau ấy nhưng cụm camera hơi sau hơi khác tí nhưng có nốt 8 nó sẽ là màu đen hết đây là cái điều mà chúng ta nhận biết được khi chúng ta nhìn sau lưng và một cái nữa là khi mà chúng ta mua máy Hàn đấy đây là máy riêng máy Hàn Quốc nhé thì bao giờ đó đường sau lưng này nó có chữ Samsung này máy Nhật Bản sẽ không có chữ Samsung đó, máy của Nhật Bản nó sẽ không có chữ Samsung đâu nhé còn máy của Hàn Mỹ thì nó sẽ có thêm một chữ gọc giữ là Galaxy nó chí ở đây đó riêng máy của Mỹ nhé máy Hàn Quốc chỉ có chữ Samsung này máy Việt Nam cũng vậy nhưng riêng của Hàn Quốc này nó có một dòng thông tin thôi đây của Mỹ nó sẽ nhiều dòng hơn và của Việt Nam cũng sẽ là nhiều dòng hơn nó có một dòng thông tin thôi và bao giờ Hàn Quốc nhá, máy chuẩn nhá, trừ hàng Refobit hàng Refobit thì gần như là máy nốt 9 là mình không có nốt 10 thì mình có nốt 9 không có là nó phải có eBay này này eBay trùng với máy này thứ nhất, thứ nhất là cái dòng đầu tiên nó có tên mã là SMN960N nhá SMN960N là riêng cho thị trường Hàn Quốc của Việt Nam là SMN960F của Mỹ là SMN960U thì phải đó. đó riêng của Việt Nam còn Nhật Bản nó có tên khác hẳn cơ chứ không phải 960 đâu nhá đó, riêng của Việt Nam à, của Hàn Quốc sẽ là N960N Đấy, và bên cạnh cái đấy nó có sẽ có một số ký tự Hàn Quốc giống như là thể hiện là thông số uh, số xuất kho cái gì đó và một dãy số và bên tiếp theo nó có, sẽ có email email nó sẽ là dãy số 15 chữ số và trùng với bên trong của máy trùng bên trong máy máy nào cũng có màu gì cũng có nhá và bên cạnh cuối cùng nó sẽ có tên nhà mạng đó một số nhà mạng nó sẽ không in tên nhưng mà STK chắc chắn là phải in tên đây này KT này nhà mạng KT này đó màu xanh cũng sẽ tương tự như vậy nhé bên nhà mạng này mình xem có cái nhà mạng LGU cộng không xem nó có in không nó chỉ có ba cái nhà mạng thôi mà à đây này cái này đặc biệt là nó có cái chữ OMD không biết là của nhà mạng nào đó, OMD nhỉ đó, OMD hay DMD nhỉ OMD OMD đó thì không biết là của nhà mạng nào cô quay xoáy xuôi mình nhé đó, mình về nhiều nên mình có có đủ đây ôm đây này chắc là có cái nhà mạng thứ ba bên Hàn Quốc đa phần nó cũng có ba cái nhà mạng chính mà giống như ở Việt Nam có Viettel Vina với lại cả Mobifone thì bên Hàn Quốc còn nhà mạng phụ một nhà mạng nhỏ thì không nói chứ bên Hàn Quốc thì nó cũng có ba mình chỉ biết ba nhà, mạng, nhà mạng chính thôi con này nó không in tên nhà mạng này đó có một số con nó không in tên nhà mạng đó thì bên Hàn Quốc các bạn nhà mạng chính nó là LG U cộng cái nhà mạng này của LG nhá thì nhiều khi chúng ta bật máy lên nó sẽ hiện logo của LG nhà mạng uh, ờ, SK Telecom à, và nhà mạng Korea Telecom đó giống như Việt Nam Mobile Việt Nam Telecom ấy đó, để thử xem là cái nhà mạng uh, ờ, OMD nó sẽ là của nhà mạng nào nhé đây này đó, ba cái nhà mạng thì bật lên thì nó sẽ hiện logo ba nhà mạng khác nhau hình như là đây là phiên bản quốc tế này thì khi bật lên nó hiện chữ Samsung khởi động hay là nó chuyển vùng giống như clip mình hướng dẫn thì không biết đây là nhà mạng ờ, KT này đây KT đó mọi người nhìn không KT này nha đó có nhà mạng nào thì đúng như vậy luôn đây cũng không có logo nhà mạng này còn đây là SKT này để xem nào hết pin à? hết pin hết pin xem có cái nào SKT không thử bật lên xem là nó logo của SKT không hết pin đây nha SKT nhá à xem nào đó nhà mạng khác nhau thì logo nhà mạng nó sẽ khác thì mình có cái mã dụ ở Android 9 hay sao đó SK này SK Telecom này ở Android 9 là chúng ta có thể chuyển vùng thì quốc tế được nó sẽ hiện chữ Samsung thôi nó không có hiện logo nhà mạng nữa và sẽ không có bất cứ ứng dụng nhà mạng nào con này hết pin rồi mình sẽ chuyển thành con khác nhé để tí chúng ta cùng xem bên trong đó thì cái đường sau lưng là chúng ta xoay kỹ như thế thôi có nghĩa là mình nói lại là cái đường sau lưng thì chúng ta xoay kỹ là là cái màu sắc của cái cụm camera này màu sắc của cụm camera này cái vân tay này cái logo Samsung nó được in chìm này cái khỏi in nổi chứ và logo Samsung nó sẽ sẽ theo cái màu của lưng máy nhá ví dụ như đây là xanh này trắng này đen ờ, sẫm xám này cái này là riêng cái màu tím này nó sẽ là màu bạc này riêng cái màu tím mỗi cái màu tím này khác biệt nhé là màu bạc này đấy màu nâu này đó và cái này nó là màu màu màu bạc màu bạc kiểu bạc vẫn ngả xanh chứ không phải bạc như tím đâu nhá đó là cái logo Samsung này cái quan trọng nhất là cái dãy số bên dưới là phải có email và tên nhà mạng còn nếu không có tên nhà mạng thì ờ, thì phải bật lên xem có không ví dụ như là bật lên mà lại logo của SK Telecom mà lại sau không in tên nhà mạng thì cũng có có nhiều cái vấn đề đấy Đấy, mình nói thật như vậy còn hoặc là người ta có thể đã chuyển vùng mạng chuyển vùng mạng thì cũng có thể xảy ra trường hợp đấy nhưng mà nếu là android cao nhá thì gần như không có đâu nhá android 9 thì mới chuyển vùng mạng được thì mọi người mua cũng để ý như vậy đó, thì tiếp nữa thì chúng ta sẽ cùng xem đến cái viền thì đây ở mấy đây mình nói này lô hàng này mình không phải lấy lô hàng giống như lô hàng S9 hay vài S9 mà lớp mình sẽ lấy toàn hàng đẹp thôi hàng không đẹp mình không lấy nó thật là như vậy đây là gần như là lô cuối cùng của Hàn Quốc chuyển về Việt Nam rồi bây giờ nó là nốt 2 S22 rồi thế nên là nốt 9 là, gần như lô cuối cùng rồi thế nên mình chọn đẹp nhá xấu thì ờ, mình đẩy đi rồi cho mình không nhập mình để cho bên khác rồi đó đây các bạn có thể nhìn em mọi người có thể nhìn thế này tất cả các viền nó rất là đẹp không cần móp luôn mình nói thật là như vậy vẫn mặc dù mình có vẫn có mã 95 mã 95 là những cái mã bị xước này mình chọn viền đẹp nhưng vẫn bị xước camera nhé mình vẫn để mã 95 nhé đó à xước vân tay đây mọi người nhìn nhá nó đẹp như này cơ mà đó, cái đường viền của nó này gần như không cấn móp luôn gần như không có xước luôn thậm chí là xước luôn đó, cái viền đẹp này là con tất cả những con kia đều giống hệt nhau đã được nhặt ngẫu nhiên nhá tất cả những cái máy ở đây đều giống hệt nhau nhá đều không có cấn móp luôn đó, mọi người nhìn nhìn nhá nhìn sơ qua đây đó, mình nhờ hai con màu xanh bạc này không cấn luôn nhá đó hai con màu xanh bạc này đó, không cần luôn này. đây màu đen váy này đẹp luôn này nha Thế nên là mọi người ờ, đang đi mua chiếc máy Note 9 này trong thời điểm này ý, mà tầm khoảng trên 5 triệu thì mọi người phải mua được những chiếc máy đẹp như thế này nhá. Chứ nếu mà bị xước bị ấy rồi thì tốt nhất là mọi người không nên mua. Đó. Nó phải đẹp như này này. Đấy, xin tất cả các thứ đều đẹp nhá ok thì nhân tiện thì chúng ta đang xem viền đúng không thì mình lại bỏ xuống đống này xuống này cũng cầm nhiều quá lại sức bố mất sức mất lại phải bán thành 95 cho mọi người thôi rồi khách hàng thôi còn giá trị cao cả đúng không đó đấy nhá nhân tiện thì đang cầm xem viền đúng không thì mọi người cùng xem cho mình cái khe này nhá cùng xem tất cả khe này xem nó có gì bất thường không đấy. nó chỉ cần có một cái vết hơi đen đen ấy thì mọi người nhìn kỹ nó là vết keo hay là vết bẩn nếu là vết keo thì chắc chắn là bị, bị bóc rồi đấy nó dán lại keo bởi vì bây giờ nó dán gần như được áp suất ấy. nhiều người, người ta giỏi dán được áp suất lắm đó, mặc dù là những chiếc máy này thì cũng lâu rồi áp suất cũng nhẹ rồi nhưng mà chúng ta còn áp suất thì cũng tốt hơn đúng không những cái viền này đó, chúng ta còn nhìn kỹ cái viền xem có bất, bất thường không nó phải nét nhá nó phải đều nhá không có gì bất thường là ok nhá bóp thôi nè, bóp cái viền này xong mới lại cả cái lưng này nó có bập bùng gì không đó, bóp nó cứ nét như này này đó là được à, ok nhân diện xem cái viền thì cùng xem cái nút cho nó có chắc hay không đấy nút cho nó có chắc hay không này đó, nút mà nó long còn cọc lên ấn hai bên nó không đều nhau ấy thì là nó dùng quá nhiều rồi nó bị lì nút này hoặc là nó bị làm lại rồi đó, ấn cái nút phải đều nhau này thì bên này nó có cái nút to nhỏ nút to nó nhỏ này bên này là cái nút à, trợ lý giọng nói bit bay này bên này là nút nguồn nhá đó nguồn như này đó, xem nha đó. xem kỹ lại cái viền lần nữa này xem nó có bị cháy xước hay không thì cái viền này ấy, nó là cái viền bằng kim loại nhé đó được phay xước này rất đẹp này đó được phay đường nét rất đẹp này chính là những cái con máy bây giờ nó không phay đẹp như con này đâu ờ, đây là xem nào xem thử nốt 10 này. S20 FE này này S20 FE nhá nó để bo thôi nó không phay như dòng nó chín đâu đó là chỉ có bo thôi đó nốt người đâu đây nốt 10 này nốt 10 cũng chỉ có bo thôi chứ không bị phay nhá nốt 9 phay rất đẹp à, mình thích cái phay của Note 9 này đây mọi người nhìn, nhìn nó phay sước này đó, nhìn nó phay bằng rất đẹp luôn đó, Note 9 nó sẽ phay nhá nhìn cái đường phay của nó vậy này cái viền này xem đường phay nhá đều tăm tắp luôn chứ nếu mà nó không có đường phay này thì nó bị sơn lại ngày xưa mình có một lô máy mình lấy về nhá viền đẹp lắm nhưng mà nhìn kỹ là hóa ra cái viền là viền sơn lại đó, nó phải đường phay nét như này nhá đó, mọi người nhìn nhé đó, đường phay nét như này đó nhưng mà bây giờ nó không có đường phay hoặc là nó ấy là bị sơn lại đấy đây ví dụ cái màu trắng thì khó nhìn cái màu khác là nhìn cái đường phay nó bóng hơn là cả cái cạnh bên cạnh đó. Được chưa mình thì cá nhân mình mình thích dùng Samsung nên mình xoay rất kỹ Samsung luôn mình đang dùng nó đang quay phim bằng cái nốt 10 mà đó thì ở trên cái cái đường viền này này thì nó sẽ có một cái số chỗ mà nó được khoan lỗ ở đây ví dụ như đây là chỗ dòng sim này cái này là cái mic phụ ở bên trên camera để quay phim này cái dưới này là cái mic ờ, đàm thoại này những cái lỗ loa này và những cái lỗ này ấy, thì nó sẽ làm cái đường rất là đều nhé mọi người cùng xem nhé đường rất là tròn này chứ còn nếu là hơi hơi phay sơn một tí ấy, thì là phun lại đấy phun sơn lại đấy đó nhìn rất là tròn này mọi người nhìn nhá đó đó ngoài ra ấy, thì trên cái này nó có những cái phần nhựa ví dụ như phần này là nhựa này phần này là nhựa này đây thì đây là cái khu vực mà nó để làm mang ten ấy đó thì những cái phần nhựa này nó cũng sẽ có màu riêng biệt cho từng máy cái là ít bị fake lắm như cái phần nhựa này và cái phần trong phần cam loa cắm này và cái phần chân sạc này nó sẽ có màu giống nhau đó, và cái phần màu riêng biệt nhé ví dụ đây màu tím nhé màu màu xanh bạc ấy thì nó sẽ là hơi màu xanh bạc một chút màu tím này sẽ là màu tím này màu xanh bạc nó sẽ là màu bạc xanh nhá màu tím sẽ là màu tím này màu trắng tất nhiên rồi nó sẽ là màu trắng này đó cháo lòng màu xanh 52 ghi thì nó sẽ là màu xanh đen nhé màu đen xì thì à, ở đây màu nâu thì nó sẽ là màu nâu này đó một đen xì này cũng sẽ là một đen xì này đây thì mọi người nhân tiện mọi người nhìn luôn cái chân sạc có bị cắm nhiều hay không đó chân sạc mà nó còn đẹp nó ít cắm nhá như thế này này đó vẫn còn sạch sạch đây, thì ổn chứ còn chân sạc mà nó bị cắm nhiều quá nó bị nứt gãy rồi thì không nên nhé bởi vì cái chân sạc của chiếc máy này nó còn liên quan đến vấn đề sạc nhanh cơ tai si 8 chân chứ không phải là 4 chân như những chiếc ngày xưa thế nên là chân sạc nó chỉ cần bẩn phát là nó kém sạc nhanh như đấy hay mọi người cần chọn là chân sạc phải nét nhá đó đấy là cái đường viền xong cái đường viền xong chúng ta sẽ lật cái mặt trước cùng xem mặt trước từ dòng Galaxy à, S8 trở đi thì S7 S8 thì đấy là mặt trước nó chỉ có một màu đen thôi hình như S8 chỉ có một màu đen thôi và không có logo của Samsung đâu nhé không có logo của Samsung không có logo của bất cứ nhà mạng nào cả nó chỉ là một màu đen thôi mình nghĩ là có lẽ là Samsung nó để tiết kiệm chi phí sản xuất chứ ngày xưa thì nó bị mất đường nó thêm nó in đây <laughs> thế là tốn hoặc là mỗi nhà mạng nó in một cái logo nhà mạng khác nhau nó tốn thế là nó bỏ giờ nó chỉ là mỗi màu đen thôi để tiết kiệm uh, tiết kiệm trong quá trình sản xuất đúng không đó là mình nó vui như vậy nhưng nó chỉ có màu đen thôi nhá mà cái màu của màn hình ấy nó màn hình của Samsung là màn hình rất là cao cấp mà led rất là cao cấp đó thì lên là nó sẽ rất là đen mọi người nhìn nhé cái màn hình còn lại rẻ tiền nhé còn loại fake ấy thì nó sẽ là màn hình TFT lại LCD rẻ tiền thì bao giờ tấm nền của nó hơi trăng trắng một chút hơi xám xám một chút thế nên là khi mọi người mua online mọi người bỏ chụp ảnh mọi người xem thì khi chụp ảnh nó đen như này là đen như một khối này thì mới chuẩn thì còn nếu mà mọi người cầm trên tay ấy, mọi người bật lên ấy, thì cái đường viền của nó rất là đều và đẹp này à, đường viền của hai bên cạnh này thì cái dòng nốt 9 nó vẫn không không không không viền mỏng như dòng nốt 10 nốt 10 dưới này nó mỏng rồi trên này nó mỏng rồi nhưng nốt 9 thì hai bên này nó vẫn hơi dày một chút nhá nhưng cái viền hai bên này rất đều này các góc này là bo chứ không phải góc nào nhọn này đó mà cái mặt cong của nó ấy, là nằm ở bên ngoài nhưng cũng như là viền đen sau đến đến cong xong rồi đến màn chính chứ hàng fake ấy, thì hay là đen chứ chỗ cong cũng là đen và bên trong nó chỉ có vuông vuông nhỏ nhỏ này thôi hàng fake là hay bị như vậy đó thế nên khi mọi người nhìn cái màn mọi người nhìn nhé đó đen xì này đó đen xì này không một cứ bất cứ logo nhìn xoay kỹ những cái mép này xem nó có bị uh, chóc sơn bên trong hay không nó không chắc là ngon nhá đó không chóc bên sơn bên trong phần đen là ngon này đó còn tiếp nữa là chúng ta soi cùng đến cái cụm quan trọng nhất ở trên này đó là cái cụm loa trong và cái cụm camera loa trong thì nó phải bẩn bẩn một chút không đẹp quá không được mới qua hoặc là không có loa trong là chết dở nhưng nó phải có loa bụ màng loa trong mình nhầm là không có màng loa trong là chết dở nó phải có màng chắn bụi loa trong đó đến cái mục camera này thì nhân tiện chúng ta lật lại chúng ta xem cái camera đằng sau chúng ta xem camera đằng sau nhé xem kỹ nhá xem nó có bụi không thì cái này là nó sẽ có hai camera nó cũng sẽ là camera cao cấp này nó rất là đen này, này rất là đen nha cái bên nhỏ rất là đen cái bên to thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái viền bên trong xung quanh nhưng mà cái thấu kính chính nó rất là to nó thì đây là hai camera thôi nó có hai camera thôi nhá đó và bên này nó sẽ là flash ở đây nó sẽ là cảm biến như là đo nhịp tim hay là gì đó chẳng hạn sang sang nó 10 nó bỏ cái này mất rồi không còn cái này nữa rồi đó đây nó sẽ có cảm biến như thế đó Ờ, đấy chúng ta sẽ sẽ sẽ soi kỹ xem nó có bị bụi không bụi bên trong thì chúng ta bỏ nhé có bụi bên trong thì bỏ luôn bởi vì như mình có bụi bên trong mình sẽ bỏ luôn mình không bán nữa đó còn phía trên này này phía trên này nó là một cái tổ hợp toàn bộ cảm biến bóng mắt cảm biến ờ, ánh sáng cũng như là camera trước thì camera trước chúng ta nhìn thôi còn riêng những cái cảm biến này chúng ta phải nghiêng ra mà nhìn thấy thì nó tất cả ở đây nó có tất cả là năm cái lỗ cảm biến đây có một cái bên cạnh nha ở bên cạnh camera thì có một cái hơi mờ nên chúng ta nhìn nó tròn tròn này thì năm cái đây có bốn cái bên này này bốn cái bên này thì chúng ta cùng có một cái ở thứ hai thì ngoài vào sẽ, sẽ tương tự với cái camera kích thước có những cái này nó sẽ nhỏ hơn nhé mà không đều nhau chắc chắn là một cái là tất cả những lỗ này sẽ không đều nhau chúng ta cứ mua một cái máy chúng ta soi mà thấy thiếu một cái chúng ta bỏ chúng ta đừng lấy nhá thiếu một cái tròn tròn này chúng ta bỏ chúng ta không lấy nữa đó đó là một cái mà khi chúng ta mua được những cái nó chín này đó còn cái cuối cùng ở hình thức bên ngoài chúng ta cùng xem về cái bút cái bút nó cũng sẽ có màu sắc quy định đấy nha thì khi mà mặc định ấy thì chúng ta rút bút ra thì cái cái mực của cái bút nó sẽ có cái màu giống như ấy thì mình không nói nữa các bạn cùng xem lại clip ngày trước mình hướng dẫn nốt chín ấy thì có là chúng ta rút bây giờ là máy này để chưa kích hoạt bởi vì mình test xong mình format đi rồi mình không kích hoạt đó cái này là vết bẩn thôi đấy thì nhưng mà cái bút nó sẽ có màu sắc đúng quy định nhá là mọi người nhé, đây này các bạn nhìn nhá đó đúng cái màu sắc quy định này như màu tím này và đây là toàn bộ bút zin nên cầm rất là nặng và chắc chắn nhé đây bên nhà vận chuyển người ta còn phải dán bảo hành cả cái bút cho mình như này đó, rất là chắc chắn nha. riêng cái màu này nó sẽ là màu bà vàng này đó sản phẩm đặc biệt rất đặc biệt 52 g và cái bút nó sẽ là màu vàng cái đầu này và màu à, cái này nếu mà lúc mua mới full box này chúng ta sẽ được tặng hai bút một cái bút màu vàng và một cái bút màu bạc thì phải hay màu xanh ấy nhưng mà gần như là chỉ còn lại cái bút màu vàng thôi chứ màu xanh thì mình không nhìn thấy bút phụ gần như là người ta cũng không không để ý đây màu nâu này đó màu đen nhá <coughs> màu đen này đó màu trắng nhá đó, màu trắng rất đẹp màu trắng sứ cả thân bút này là màu trắng sứ luôn rất đẹp đó mọi người nhìn này đó ok hình thức bên ngoài như thế là được rồi nhá còn bây giờ mình sẽ sẽ kích hoạt bên trong và mình hướng dẫn mọi người tiếp mọi người cùng đợi mình nhá ok đó kích hoạt mã mới xong thì cái việc đầu tiên mà chúng ta đi mua máy ấy, các bạn đi mua máy ấy, thì uh, thì tất nhiên rồi phải kích hoạt lên nhỉ kích hoạt lên uh, để làm gì ạ việc đầu tiên thì uh, Xiaomi Mate đã đó sao thằng không sáu thăng a à, con này lên hai sim này thằng nào bật lên logo của Samsung lên hai sim rồi nhá thì nó sẽ có hai email giống hệt nhau bởi vì là máy Hàn thì nhiều người đang hiểu lầm cái vấn đề là máy hàn hai sim thực ra là máy hàn chỉ một sim thôi nguyên gốc máy hàn chỉ một sim thôi nhưng mà máy hàn có thể độ được hai sim có thể chạy phần mềm được hai sim thì khi chạy phần mềm hai sim nó sẽ là i một và i hai giống hệt nhau và chúng ta lắp được hai sim đó thì chúng ta quan trọng là chúng ta xem ebay nhá là năm ba 5370 này ở đằng sau này, đó chúng ta xem lại là xem có đúng không năm ba 5370 này đó phải trùng phải trùng mới chuẩn nhá còn nếu không trùng là thay lưng rồi hoặc có vấn đề rồi đó phải trùng này đó là cái việc đầu tiên là chúng ta phải xem là email có trùng hay không việc thứ hai là chúng ta kiểm tra áp suất thì những cái máy này nó ra cũng lâu rồi thế nên áp suất nó không được khỏe nữa nhưng cũng phải có đó ví dụ ở đây này mình đang có cái đây là áp suất nhá là 1004 này thì mọi người đừng hiểu nhầm cái đường sau là không liên quan đâu nhá nó chỉ liên quan số 4 thôi nhá là chúng ta sẽ dùng hai tay chúng ta ấn lực vào màn hình một chút này tất nhiên là cái khai sinh phải khít nhá đó đó mọi người lên nhìn lên nhảy lên năm không à đó những cái số 4 nhảy lên năm nhá là còn áp suất nhá đó là còn áp suất đó là cái áp suất này chúng ta phải kiểm tra phải có nhá thì nhân tiện đây chúng ta cùng nhìn cái màn hình này bởi vì những cái dòng Samsung này nó hay bị ám màn hình mà ám màn hình giá trị rất là rẻ nhé thế chúng ta cùng nhìn xem là nó có bị ám hay không thì ám ví dụ như là dưới này nó cũng nó có, có nguyên cái bàn phím nó hơi mờ mờ đây thì nó bị ám màn hình hoặc là nó có một cái đường màu trên dưới một cái đường thẳng màu màu hơi đục đục hơn hoặc có một đường màu khác thì đã bị ám màn hình rồi màn hình nó còn nguyên zin và đẹp ấy thì nó còn trắng tinh như này đó mọi người cùng xem nhé hoặc là chúng ta có thể vào đây chúng ta nhìn này à, có cái màu khác màu đỏ đi là bị này đó thì nó bị ám đó thì khi, khi việc đấy là chúng ta ám màn hình thì chúng ta không nên lấy bởi vì ám màn hình là bên mình không bán hoặc là bán có bán thì bán thật rẻ rẻ hơn cả 95 ví dụ ví dụ một con máy ngon nhé, như con này nhé là hơn 5 triệu chẳng hạn nếu ám màn hình chỉ hơn 3 triệu rồi rẻ hơn 2 triệu mình nói thật là như thế thế nên chúng ta cũng phải xem cái ám này không cái tiếp nữa là chúng ta cùng xem những cái camera cái này thì mình sẽ không dẫn nữa hay cảm ứng đó cảm ứng thì chúng ta mình sẽ như này, đó mình sẽ vứt hết cái này nếu nó đều nhá đều tay nó không đứt đoạn nhá là được chúng ta sẽ vứt hết đây vào vuốt hết nó mới ra nhá vuốt hết những cái đường chéo này nó mới ra nhá chứ nếu không vuốt hết là chúng ta sẽ không thoát được cái chế độ này đâu đó ok như này là cả ứng ngon nhá đó này đấy chúng ta chỉ cần test như thế thôi là áp suất còn này số mây trùng này là yên tâm là con này là men mấy máy là còn gì nữa đấy đúng không là còn khá là ngon rồi còn tám phần trăm là ngon rồi đó thì uh, nhân tại đây thì cho các bạn xem cái này này đây ví dụ như bút nhá thì vừa format xong ấy ở chế độ mặc định đúng không nó cái mà cái cái cái màu mực nó giống cái màu bút đúng là thế này đó màu xanh xanh nhá đó các bạn nhìn thấy nhá thấy chưa đó màu tím nhá thì cái màu của mực này thực ra thay đổi được mà nhưng mà mặc định thì bao giờ nó cũng sẽ cái màu như thế tắt màn hình đi nhá rút cái bút này nhá màu tím này đó màu tím này đó, viết lên đây màu tím này đó thấy chưa đó phải như vậy mới ngon đây ạ màu xanh nha đây lắp vào này rút ra này màu vàng này đó cái này màu xanh thì bút là màu vàng đó đấy chưa à, bởi vì bút màu vàng cho quên cái này màu vàng bút phải màu vàng màu nâu cũng tương tự như vậy luôn đó cái này thì ngày trước mình đã làm clip hướng dẫn rồi nó có rồi đúng không nó chỉ là trải nghiệm sơ qua thôi quan trọng nhất là cái áp suất gì kìa đây này đó, màu nâu này đó mọi người thấy không đó chuẩn nha còn cái này nữa một cái này cũng phải chia sẻ mọi người vì cái này nó mang tính tham khảo thôi đó là có một cái phần mềm để test thì tất cả những chiếc máy này đều là sử dụng chip Exynos nhá sang đến nốt 10 thì uh, bản 5G à, sang nốt 20 bản 5G thì mới dùng chip Qualcomm ở máy Hàn thôi chứ còn máy Hàn từ nốt 10 đổ lại thì dùng Exynos hết đó thế nên là mình sẽ không nói sâu về chip nữa đó. bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần mềm này này cái phần mềm bây giờ nó không còn riêng Google Play nữa mà chúng ta phải tải từ uh, từ APK Pure nha đó. phone info của riêng của Samsung cái này rất là hay đó nhưng nó chỉ mang tính tham khảo thôi đó đó đây ở trên này nó sẽ có màu đó là cái phần mềm uh, phone info mình đang làm quản lý thì có khách phải chạy ra <laughs> đó phone info đây đó ví dụ như là các bạn cài xong các bạn bật lên nhá thì nó sẽ có cái thông tin được ngày sản xuất ở đây là ngày sản xuất là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2019 này cái cờ nốc một không nhân một nó nghĩa là bị nhảy cờ nốc đó nghĩa là con này lên hai sim rồi không có trong gốc nữa đó thế nên nó hiện chữ là n 960 f ở đây và đua sim bởi vì con này chạy lên hai sim rồi mà nhưng mà cái quan trọng nhất là cái màu sắc đây nó không thay đổi nhá đó ví dụ đây là màu xanh bạc này đó thì ở bên dưới này nó sẽ là màu bạc này đó máy này thì bên mình nhập về test mấy hôm trước chắc là bạn nào bạn thử qua chạy rồi bên mình hoàn toàn nếu mà mọi người mà mua những sản phẩm này nhé bên mình hoàn toàn chạy hay hai sim miễn phí cho mọi người đó không mất tiền lên hai sim mình chạy miễn phí nha đây ví dụ đây là màu à, màu màu màu à, à, màu tím chẳng hạn thì đây dưới này sẽ là màu tím này vi phạm của nó là không không còn này rom cốc này đó, thì nó báo đúng là N960N nhá ở đây thì nó sẽ có cái ngày sửa là ngày 15 tháng 11 năm 2018 này đó ngày sửa nó báo luôn chúng ta ngày xuất sửa nó khác với ngày kích hoạt nhé và cái ngày sửa là nó sẽ khác với cái kích hoạt mọi người lưu ý là ngày sửa là nó sẽ khác các bạn kích hoạt nhé đó dụ đây là màu xanh này ngày 28 tháng 9 2018 này đó màu xanh này đó, báo đúng là màu xanh luôn đó mọi người thấy không báo đúng là màu xanh luôn cái này là màu tím nhá à màu nâu nhá này báo đúng màu nâu này Đấy, đó màu nâu này sản xuất à, ngày 18 tháng 1 năm 2019 này đó. đây đây là màu đen này ngày 28 tháng 8 29 tháng 8 2018 này đó đây là màu trắng này ngày mùng 8 là 12 là 2018 này đó cái này là hai cái này nó báo được cái như thế nếu mà chúng ta rút máy chúng ta còn hình như chúng ta còn xem được số lần cắm bút số lần rút ra cơ đó, nhưng mà cái đây chỉ mang tính tham khảo thôi đây, này. đây sẽ báo được uh, RAM camera đó, cá nhân này ngày kích hoạt à bên này có ngày kích hoạt là kích hoạt là ngày 22 tháng 6 ờ thi thoảng mình sẽ vẫn xem được ngày kích hoạt ngày trước mình nhớ là không xem được ngày kích hoạt đây ngày kế hoạch là 19 tháng 1 năm 20 uh, 19 này đó nên chúng ta cái phần mềm này chúng ta rất là hay chúng ta có thể xem được đó Ôi, vừa lại có khách các bạn ạ đang đông khách quá mà làm không kịp lại lại chạy vào quay tiếp đó thì cái này chỉ xem đơn giản như vậy thôi về cách xem chi tiết thì các bạn có thể xem lại clip mình hướng dẫn xem nốt chín của Hàn Quốc mình đã từng làm rồi ấy, thì sẽ chi tiết hơn một chút thì ở đây thì thực ra mình làm clip này chủ yếu là mình giới thiệu để các bạn biết là mình đang về rất là nhiều hàng nốt chín và giá rất là rẻ thôi hiện tại mình đang nói clip này là các bạn xem ngày xuất bản nên mình cái xuất bản clip này nó rơi vào tầm khoảng tháng đầu cuối tháng tư của năm 2022 giá hiện tại bây giờ chỉ hơn 5 triệu một chút xíu thôi có cả 52 lẫn 128 bản 52 thì cũng ờ, chỉ tầm khoảng 6 triệu đó hơn trăm mấy trăm thế nên là các bạn uh, muốn mua bản 52 không còn nhiều nhỉ thì các bạn có thể là comment bên dưới video này hoặc là các bạn có thể đặt hàng ở trên website msm.vn mình để link ở dưới mô tả đấy hoặc là các bạn có thể là inbox vào facebook msm.vn luôn đó hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho mình số điện thoại là 0888888861 mà và mình sẽ nhận đơn hàng thì khi nhận được hàng thì mình sẽ sẽ sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt hàng đặt hàng thì bên mình sẽ có COD nhé. các bạn không cần phải thanh toán trước đâu khi nhận được hàng thì các bạn mới phải thanh toán và các bạn có hoàn toàn có thể kiểm tra test thoải mái trước khi thanh toán có nghĩa là mình sẽ set up với shipper cho các bạn khoảng 10 đến 15 phút để các bạn có thể test máy được mà các bạn phải thanh toán nhé thì những tất cả những cái máy mình ship đi thì bên mình đều bảo hành tất cả là 12 tháng trong đó là các bạn mua online thì sẽ được một đổi một trong vòng 45 ngày 45 ngày lỗi thì mình cứ đổi cho máy con khác không bị rơi vỡ vào nước là được còn uh, phần cứng còn lại thì mình sẽ bảo hành trong vòng 12 tháng nhé đó thì um, à, ngày hôm nay giới thiệu quảng cáo như vậy thôi đó các bạn xem thấy hay thì các bạn chia sẻ mọi người xem nhớ cho mình một like ủng hộ nha cảm ơn các bạn xem clip chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn